và ông Trần Hồng Hà thay ông Vũ Đức Đam. Báo chí cũng thông báo hai ông này sẽ tiếp nhận phần việc mà ông Lê Văn Thành đã để lại cho hai ông phó thủ tướng ngã ngựa. Đấy là những gì mà mạng xã hội có được. Theo một nguồn tin khả tính từ bên trong cung cấp rằng ông Lê Văn Thành phải đi chữa ung thư ở Bệnh viện National Center for Global Health and Medicine ở Tokyo, bệnh viện mà ông Trần Đại Quang từng tới chữa. Hình ảnh ông Trần Đại Quang xuất hiện trên báo lần cuối cùng, cách ngày mất chỉ 8 ngày. Lần xuất hiện gần đây nhất trên thông tấn xã Việt Nam của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là vào ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở chính phủ, khi ông chủ trì Hội đồng Thẩm định Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Như vậy, thời gian ông Lê Văn Thành đi Nhật đến nay đã tròn 6 tháng, chưa thấy tin tức ông Lê Văn Thành đã về nước hay chưa. Giới chuyên cấp tin nội chính nói rằng sự nghiệp chính trị của ông Lê Văn Thành xem như kết thúc. Như vậy thì bệnh của ông Lê Văn Thành không hề nhẹ. Ông Trần Đại Quang cũng từng mắc căn bệnh như ông Lê Văn Thành từ tháng 7 năm 2017. Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, lúc đó cho biết ông Trần Đại Quang đã phải đi Nhật Bản chữa trị 6 lần. Sau khi bệnh viện cho về nước, ông Trần Đại Quang vẫn xuất hiện trên ghế chủ tịch nước tiếp khách quốc tế. Lúc này trong ông Quang gầy gò và xanh xao, người không còn chút năng lượng nào. Điều đáng nói là ngày 21 tháng 9 năm 2018, ông Trần Đại Quang chết, nhưng ngày 31 tháng 8 năm 2018, ông vẫn còn xuất hiện tại lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018 và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Lần cuối cùng ông xuất hiện là ngày 13 tháng 9 năm 2018, chỉ trước ngày mất 8 ngày. Hình ảnh được xem là ông Thành trở về từ Nhật Bản. Thời gian ông Trần Đại Quang đi chữa bệnh tại Nhật khoảng một năm là mất. Hiện nay, ông Lê Văn Thành nghỉ chữa bệnh đã được nửa chặng đường. Dù thông tin về sức khỏe của ông Lê Văn Thành vẫn đang được giữ bí mật, tuy nhiên chuyện ông Lê Văn Thành về rồi thành như ông Trần Đại Quang vẫn là có một khả năng. Về tiền bạc thì đối với một ông phó thủ tướng từng nắm doanh nghiệp quốc doanh lớn như ông Lê Văn Thành là không vấn đề, tiền không thiếu, chỉ e là kỹ thuật y khoa hiện nay không đủ để chữa trị mà thôi. Hiện nay chính phủ của ông Phạm Minh Chính vẫn giữ ghế trống để chờ ông Lê Văn Thành. Tuy nhiên, khó có chuyện ông Lê Văn Thành hết bệnh rồi về chiếm lại ghế. Bởi tiền sử bệnh hiểm nghèo là một cái cớ để đồng chí của ông đã văng ông ra khỏi ghế người mắc bệnh hiểm nghèo mà còn có thể giữ lại ghế thì chỉ có Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh sau khi đi Nhật về, ông Trần Đại Quang cũng già yếu đi tương tự như ông Lê Văn Thành. Hiện nay tin đồn cho biết ông Lê Văn Thành đã được về nước, có thông tin và hình ảnh của ông Thành. Trông ông khá gầy, đúng là nhìn là biết người có bệnh. Tuy nhiên, lần này ông Lê Văn Thành về luôn hay ông sẽ quay lại tiếp tục chữa bệnh? Và nếu ông về luôn thì có trở lại văn phòng làm việc như ông Trần Đại Quang từng làm trước đây hay không? Trò chơi chính trị là trò chơi quá khốc liệt khi mà các đồng chí với nhau nhưng sẵn sàng ra tay theo một cách hiểm ác nhất khi con người đã tha hóa. Họ nhìn thấy quyền lực như là một cái hố đen hút họ vào đấy mà không thể nào bước ra được. Cứ thế họ lao theo quyền và tiền cho tới một ngày họ bị hạ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 câu chuyện về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, báo chí trong nước, chỉ biết vai trò của bà Nhàn với những gói thầu trong nước. Ban tuyên giáo chỉ cho phép báo chí thông tin như thế, rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dính đến các gói thầu với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Phần bà Nhàn làm ăn với cơ quan tình báo Mossad của Israel thì bị giấu nhẹm. Nếu ai đọc báo trong nước thì chỉ biết đến thế. Tuy nhiên, Bảo chỉ nước ngoài thì chẳng quan tâm đến việc bà Nhàn làm ăn với cơ quan nào trong nước. Họ chỉ chú ý đến bà Nhàn với vai trò môi giới trong các thương vụ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với phía nhà cung cấp khí tài quân sự Israel. Báo chí nước ngoài cho biết nhiều hơn những gì báo chí trong nước có thể cho biết. Hình ảnh ông Tô Lâm đang đánh mạnh vào EAAC ở Quảng Ninh. Khi tổng hợp lại các mối làm ăn giữa Việt Nam với các mối mua bán vũ khí nước ngoài, thì nó hiện lên vai trò của bà Nhàn rất lớn. Đến bí thư tỉnh mà còn phải nhờ bà Nhàn gọi vốn từ trung ương để rót về cho tỉnh thì có thể thấy bà này không hề đơn giản. Rồi tài liệu mật từ bên trong bung ra cho biết người đỡ đầu cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Trung ương là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Người nhận mệnh lệnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính theo chân bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các thương vụ làm ăn với phía đối tác nước ngoài là ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nguồn tin này còn cho biết ông Nguyễn Chí Dũng tham gia chuyến đi này với vai trò cá nhân chứ không phải vai trò công vụ. Chính vì thế không có văn bản nhà nước nào ghi lại chuyến đi này mà chỉ có người trong đoàn tùy tùng ghi lại và tung ra ngoài. Hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Hiện nay trong tứ trụ có ba trụ là cùng một phe đó là trụ tổng bí thư, chủ tịch nước và trụ chủ tịch quốc hội. Mở rộng ra ngoài phạm vi tứ trụ thì có thêm vị trí thường trực ban bí thư cũng nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Đứng giữa rừng kẻ thù này, liệu ông Phạm Minh Chính sẽ chống đỡ như thế nào? Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng còn nắm chắc Tô Lâm. Vì thế, ông Trọng có thể tung nắm đấm vào những đường dây có nghi ngờ liên quan đến ông Thủ tướng để tìm lý do hạ bệ. Sau vụ án AIC với quan chức Đồng Nai, thì nay đến vụ AIC liên quan đến quan chức Quảng Ninh. Điều đáng nói là ông Tô Lâm đánh vào vụ án AIC tại Quảng Ninh nhưng vẫn chưa thể mở rộng theo hướng lên trên, đặc biệt là cấp bí thư và chủ tịch tỉnh vào giai đoạn 2011-2012, bởi đang đụng phải đá tảng rất lớn chắn đường vì chưa thể đánh lên được ông Tô Lâm đành mở đánh rộng. Mới đây, ông Tô Lâm cho bác Nguyễn Anh Trung, anh trai của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đánh vào vụ án AIC tại Quảng Ninh là cú đấm thứ nhì. Cú đánh này xem ra không hề dễ dàng gì bởi độ phức tạp của các thế lực chính trị tại nơi đây. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thói quen hối lộ hết cả hệ thống, từ bí thư tỉnh ủy đến giám đốc các sở và giám đốc bệnh viện liên quan. Tuy nhiên, cựu bí thư tỉnh Quảng Ninh thời đó là Phạm Minh Chính cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thời đó là Nguyễn Văn độc Nếu tóm được Nguyễn Văn độc thì có thể nói phụ thủ tướng sẽ lung lay dữ dội. Hình ảnh Phạm Minh Chính thế càng ngày càng bị cô lập. Vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh là vụ án khó, khó cho Tô Lâm và khó cho cả Đinh Văn Nơi với vai trò trợ giúp cho đến giờ Bộ Công an vẫn đang tiến rất chậm trong công tác điều tra đối với vụ án này.